thử một miếng xem đã vừa miệng cho các bạn nha thử cà này cà trước nha uhm. ngon trên cả tuyệt vời này các bạn này cà thì rất là ngọt mềm cái um, thịt ếch ấy nó ngấm vào cái miếng cà này ăn rất là ngon các bạn cà ăn rất là ngọt Hello xin chào tất cả các bạn à, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một món ếch xào cà ếch xào cà là một món ăn rất ngon cách làm thì cũng rất là dễ làm nguyên liệu thì cũng vô cùng đơn giản chỉ cần vài những nguyên liệu rất là thông thường thôi là chúng ta đã có thể làm được một món ếch xào cà rất là ngon và để làm được món ếch xào cà thì mình đã chuẩn bị trong đây một ký ếch ếch ở đây thì mình đã lột ra à, và đã rửa qua muối và trong đây là cà cà ở đây thì mình đã sử dụng là 8 lạng cà 800 g cà nhé các bạn nha và mình đã ngâm cuốn nước muối và nguyên liệu đi kèm cùng đây là tỏi này hành tím này ớt này xả này à, nghệ này lá, rau ngổ này lá tía tô um, lá nốt mẻ bột ngọt đường tiêu và hạt nêm axi ngon và bây giờ mình sẽ tiến hành để cắt từng à, miếng à, ếch rồi nhé mấy cái miếng vừa ăn này các bạn đây bây giờ ếch thì mình đã thái với cái miếng vừa ăn đấy các bạn nhé tiếp tục là mình sẽ làm hành tỏi đây các bạn ơi xả thì mình đã băm nhỏ ra tỏi thì mình cũng băm nhỏ ớt thì mình thái miếng nghệ thì mình đã giã nhuyễn đây các bạn nha bây giờ mình sẽ tiến hành để ướp nha các bạn nha Rồi đầu tiên là mình sẽ cho tiêu này. Tiêu mình cho hai muỗng. ngọt cho muỗng đường 100 một muỗng rồi ớt tỏi mình à, cho vào một nửa còn một nửa để làm phi nhé xả và để mình phi cho nó thơm rồi mình cho hạt nêm hạt nêm thì mình áng chừng thôi nước mắm thì mình cũng áng chừng nhé. giờ mình cho nghệ mình sẽ ướp trong thời gian khoảng à, nửa tiếng cho các bạn nhé để nó ngấm gia vị rồi sau đó mình sẽ mang đi mình nấu nhé rồi bây giờ mình đã bác lên cái chảo để mình ờ, phi hành tỏi nhé các bạn nhá rồi mình cho tỏi mình phi hành tỏi thì mình sẽ phi cho nó vàng nhé hành tỏi sau khi phi, phi vàng thì tiếp tục chúng ta lại cho xả vào nhá xả thì chúng ta cũng phi vàng nha phi cho nó vàng và thơm đấy các bạn nha hành tỏi đã phi vàng tiếp tục mình lại cho cái phần à, thịt ếch này vào để mình xào xào thì chúng ta hãy để ở mức lửa to để xào cho nó săn lại các bạn khi đã xào ếch xong lại thì chúng ta tiếp tục lại cho cái phần cà và chúng ta xào tiếp rồi bây giờ mình sẽ quay lại kiểm tra cái ờ, cái món cà ếch ờ, ong ong cà nhé các bạn nhé ếch ong cà này giờ mình thử một miếng xem nó đã vừa miệng cho các bạn nha thử cà này cà trước nha Ừ. ngon trên cả tuyệt vời này các bạn này cà thì rất là ngọt mềm cái um, thịt ếch ấy nó ngấm vào cái miếng cà này ăn rất là ngon các bạn cà ăn rất là ngọt riêng cái món ếch này um với cà nó rất hợp các bạn này coi mình à, gum như thắt được rồi các bạn ơi giờ mình tắt bếp nha tắt bếp rồi mình sẽ cho cái à, cho rau ngổ này rau à, lá ấy là nó nốt này nó tía tô này à, ờ, nó đủ vị nó nốt nó tía tô này nó ngổ này nó rất là thơm các bạn đây các bạn đây cà ếch cung cà này các bạn này, nhìn ngon chưa mình mới ờ, múc ra dĩa này nhìn rất là ngon luôn món này vừa dễ làm mà lại ngon này các bạn ạ riêng cái ờ, cà này mà xào với ếch này rất là ngon luôn món này mà nhậu là tuyệt vời luôn các bạn ăn hoài không bao giờ ngán mình rất thích cái món à, ếch xào cà này đây là một món ăn rất là dễ ăn và rất là ngon các bạn nguyên liệu thì cũng rất đơn giản thôi chúng ta chỉ cần mua cà này vài củ sả hành tỏi ít lá nốt và lá ấy nó ngổ nữa là chúng ta đã có thể làm được một món rất là ngon rồi video mình dừng tại đây nhé. nếu thấy hay thì các bạn hãy đừng quên à, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để cho mình có thêm động lực làm rất nhiều video cho các bạn xem nhé. hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo